Đây là chiến lợi phẩm của anh em thả lưới Mình tiếp tục đi phân cá hôm qua thả lưới hôm nay tiếp tục đi Đây là hồ dầu tiếng anh em tiếp tục à, đây đây lưới này lưới này thằng nào làm tìm lưới của mình này đây ở dưới phan đầu phan đầu lên phan đầu lên đó kéo lên mấy cái thằng đi kéo lên kéo cái phao lên thôi kéo cao lên coi con cá đấy ừ. kéo từ đầu lên đây anh em mới thả được tối qua hôm qua là bắt được một mớ ôi con này từ từ mẹ phân mẹ cái lưới từ từ bao nhiêu đâu đầu tay lưới thả lưới vô tiếng nha cá thì đâu thiếu rất là nhiều anh em thì cứ mang tay lưới lên đây thả thôi không cần mang đồ ăn gì hết BBQ là ok luôn cá nướng sông khói đồ ok hết đây đây là bi sinh năm chín bảy và f ba dân thành phố mà gửi cá như là dân chuyên nghiệp đấy đây lần thứ mấy được gửi cá đi? đó vô ừ được được được cua thì ở quê mới có à, chắc nghỉ hay về miền tây mắc cua lắm đúng không hình như hôm bữa rồi mới đi cần thơ đúng không đi thật miền tây mắc cua đúng rồi đầu chuôi đuôi lọt bóc ra thấy đấy cẩn thận nha đang còn sống nha cà rô cà rô con này con cà rô rất là chuyên nghiệp ven ờ, một cây tay lưới của mình hôm qua đến giờ là hơi bị nhiều luôn rồi mấy ký luôn rồi đó nó phanh cái lưới của mình tròn lại luôn rồi kìa cái lưới dài ra xuống gần một mét bây giờ nó phanh dính lại á cá nhiều quá nó chạy á lát rồi em phanh xong em phun cái, cái, cái lưới nó ra dàn dàn cái lưới ra để lát rồi mình phanh lại như vậy dưới để thế này lát nữa lát nữa lại khó ui phải xe lên luôn hả có đổ xuống đổ xuống nè tao anh mà tổ kêu anh mà thấy nó bị rách một phát rồi mày kêu tổ kêu tổ xuống à lứa anh mua anh đặt để cái lưới nó dài xuống đó, thì ok lừa lừa nhanh xem này hoành đang ngồi chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu còn đây là vi hay là mình lên núi ờ, đào ao thả cá Ý, bó tay lên nè tôi bao mình tôi bao à, bắt con cá rồi mà còn để đó nó bay đây đấy đúng là thanh niên đó là còn may mắn um, bị dính đường qua đấy giờ còn sót được gì giữ cái đầu lại ép cái đầu cái mang lại làm cái tay ép cái tay ép cái tay vô hai cái mang rồi kéo nó ra đó ờ, vậy là rớt tiếp này còn dài lắm mọi người cái lưới này tới 40 mét Trời ơi, nó dính lưới này luôn nó đi Cái này là mấy ông này là bơ này, dính cái lưới nó xếp bài thế này luôn này Cái lưới của mình là twitter ok kìa Quay cái chèo qua là bay cái lưới của mình á Có thể quay, quay lùi lại được không? Đúng rồi nha, cái lưới của mình ngay đó, đó đúng rồi Đúng rồi Này quay qua này, xây luôn cái lưới mình rồi này Đây, hai anh đẹp trai đây, chờ tuyển suốt, Quay vui thôi Trình diện nào, nhà lồn đi Santo vài vòng ơi. ok ok đừng có đi vô mấy cái này nó nó chọc thủng á đi đi đi ra ngoài bài bài bài sóng kìa sau lưng kìa cái dân mấy mấy cái ông mà cho cho thuê súp mà thấy chèo vô đây là mấy ông chửi lắm á của mình đó hả của nhà thì ok lắm <laughs> của thuê là sót lắm đây cá đây quay lại mấy cá có ăn không ăn thì cho ít ký vô lát nữa nướng <laughs> à, bi thông thả và phong phong thả thật chứ nhìn có cái bắt cá kìa chuyên nghiệp em có thể lách ra phía ngoài bắt vô ấy, cho khỏi ánh sáng mặt trời nó che nó, nó phản chiếu mặt chú này đứng ra bên ngoài bắt vào lùa đứng ra ngoài tay lưới đứng qua bên kia đúng rồi vậy đẹp trai phải sao mình lên chứ cảm giác sao bi vui giờ này vui vui đó phía sau là núi bà đen đấy ok chiên dương chiên ủa, ủa cái, ủa cái gì mà đưa đỏ vậy cong cái đồ gì ra chứ chắc một loài hết à ở đây một loài đó không à làm gì ở đây nó thải nó thải mấy con này ra hay sao cho mình câu sao đó cái hồ này hồ tự nhiên mà ai thả ở đây ở đây cá nhiều lắm thả gì lát là mình đi một vòng thôi cũng đầy à gai không em phải kéo cái chì xuống cái phao lên cho cái lưới nó thẳng ra thì nó biết được cái tách được con cá nó bay vào chỗ hồi nào cái cái cái đường lưới đó em phải tách cái cái lưới xuống em để để về lát anh phân cũng sắp một lơ luôn cá nha mọi người nhiều lắm anh này phân đầu kia rồi thấy nhiều lắm chúng ngồi gỡ tới ờ, tám 8 giờ 14 chắc rồi khoảng tầm uh, à, 9 giờ mới xong kéo qua cái tụi nó kéo cá ra đi dính tay đậu trong lúc đợi chờ uh, đi uh, lấy cá nó còn lưới thì mình nhìn một view hoanh mình đang ngồi ngược sáng không thấy gì hết à cái view hay vậy mà còn bắt lại được còn mà một đống ở dưới nữa đây nè đó anh không giỏi bắt cá vì anh không biết bắt cá bằng hai tay ừ. phải <laughs> dùng lưới thôi mấy thằng sầu chó là hay vậy lắm đó Vậy lý do nào là khiến con bồ nó chia tay đẹp trai sao muối, nhà xây phố nữa có cái gì đáng chê đâu mà sao là để nó chia tay hay là tại cu nhỏ <laughs> cắm ở góc này chỉ có nhìn cắm cái view này chỉ có ngắm hoàng hôn là ok thôi hoàng hôn ngay ở góc đỉnh bà đen đúng rồi nó nó mắc vô chỗ cái tay lưới đó cái, cái vi vi của nó giật vào trong ấy, giật vào trong ấy, giật vào hướng trong ấy. đúng em ấy đúng rồi được mẹ dân chuyên nghiệp rồi rồi xuống đó đúng rồi kéo nó xuống dạ, dạ. ừ đó kéo xuống đó nó dính vào mấy cái cây á dạ, lấy mấy cái cây ra không cứ để vậy đi rồi anh phân sao lát nữa anh phân lên em cứ để xuống vậy đi ờ, youtube được mấy mấy đăng ký rồi chị có một triệu mấy người à <laughs> sắp giàu rồi bà tiền bạc gì mình làm mình đam mê thôi chứ tiền bạc gì ở đây thuyền <laughs> thuyền này à, chở người từ bên bờ qua bên này cắm 25 ngàn một người một chuyến Mua nước nổi quay lại với thanh niên không giỏi bắt cá hai tay bây giờ phải dùng lưới thôi ờ thì mình dùng lưới dùng tay bắt không được thì mình dùng lưới con gì cắn à tối qua con cua con đồ mắc vô rồi con cua nó lại nó ăn á hoặc là nó giật mạnh quá nó rách cái lưới rách người á nó nó nó bay á nó, dính chì lên rồi tách nó xuống đúng rồi tách xuống rồi anh đi lần sau đi còn có cái mà thả chứ Thôi tải xuống đi Đó ok đó Lan anh gom lại về nhà rồi anh ờ, tháo hết mấy cái rác đó ra Ok Cá nhiều nha một mét ba con Tưởng tối qua thả nó hết rồi ai ngờ để tới sáng còn nhiều hoàng ơi ra bơi chung hoàng ơi có muốn lát này xách một bịch về cho o ăn cá này không cá này chiên cũng ngon Đấy, rách kìa rách kìa rách kìa mang cho nó quả ừ mang đi cho chị mập với cho o đi anh có ăn uống gì đâu như vậy đủ ăn tháng nữa sáng giờ qua giờ làm đấy đó luồn cái đầu nó qua luồn cái đầu qua đầu chuôi đuôi lột cái này giờ thấy nó xé xé lưới không à sao tôi không ấy không tiền thể thả mấy cái gốc cây đó ra luôn cho anh đang lúc đợi chờ hả mênh mông toàn là nước nó sẽ bị bị bóp chân làm cái gì ô thành niên thành niên tháo nó ra tháo ra mấy gốc cây á thanh niên bắt cá hai tay nhưng vẫn để cá sòng lưới góc đó luôn ném nó xa ra đấy, làm, đấy, làm cẩn thận rách lưới đúng rồi ném xa ra đúng rồi đó dưới kìa thả cái chì xuống cái lưới lên đủ càng ngon càng ngon con này dẹp câu làm cái gì mất thời gian thả cái lưới tí ba chục phút là có một mớ cá rồi tính ra cái này về mình phải ờ, tô chứ mà mình nói gì hoài được có sao đâu úp lên cho mọi người xem đấy bắt cá ở hồi dầu tiên thả cái đó ra rút xa ra nhanh nhẹ nhàng thôi rách lưới thiệt tình đây hai anh hai anh này chắc có tối qua hẹn hò hay sao nè dính chung này đến con cá còn có đôi có cặp thế này mà bị mình lên uh, nổi tiếng mà em cứ đéo đéo là sao dạ mình cứ biết biết biết được rồi sắp vô được showbiz rồi mà giờ mình biết biết thôi lòng tiếng được mà render lâu lắm em ơi để nguyên luôn này. để nguyên là bị bot đấy ai report trời ơi người ta thương người ta xem ai report làm gì đây núi bà đen đây bình thường mà hôm qua mà mưa là hôm nay là thấy thấy thấy mây này thấy mây nguyên núi này hôm qua không mưa nên hôm nay sương mờ không thấy gì hết xung quanh anh toàn là nước thôi xung quanh anh toàn là nước thôi nhiều lều đã được cả bên kia là vườn chuối à, tối qua thì chạy vô đây mà nước ngập quá thì không có lối vào ở bên bài đá trúng nước ngập ghê lắm đấy chỗ này lối đi ra bài đá trúng này. nên đi vô cái đường vườn chuối thu phí mỗi người 20 ngàn đi sớm thì mỗi người ba chục cảm giác cũng đáng đúng không bi người 20 ngàn bữa này view ok thả lưới ok chứ cắm ở góc bên kia cây cối nhiều mà nó dơ nó hôi không ngắm được cái gì nó, nó biết nói gì nói gì thì bỏ vô đây đi mày bóp, bóp hồng nó hỏi sao nó không kêu ủa, ủa, ủa, ủa mà cá có biết kêu hả nó thở không được thì nó ác hắc nó gì nữa à, còn thương quá thả nó đi à? thả đi mắt thì bắt mới vứt nó ra vứt nó xa ra bắt xài okay. chết à không thả cái lưới xuống này em chỗ này dính lưới rồi nè kéo lưới lên phanh cái lưới với chì ra đây nè góc này nè đó cần làm từ từ nó dính với phao kìa cái cái cái vảy của nó vảy con cá nó dính với phao á đấy anh training thế này là quá ok rồi lần sau anh xỉ cho em mượn ờ, cho em mượn tay lưới em đi ờ, hồi dầu tiếng với bạn gái tiền thể cho em mượn lên cái lều nữa thêm bộ đồ nghề đi camping của anh nữa thiệt tình cái bàn cái ghế cái lều thấy chưa không sao thả bắt đi còn nhiều lắm mình đi bắt cá mà coi như là hóa kiếp mà có có có cái này bỏ đi bỏ vào đi hóa kiếp này coi như mình hóa kiếp cho nó về chia cho nhà chia cho chị mập chia cho o nữa mà về o mới vui không đi đi đi đi chơi mà còn có cá mang về thôi rồi đó xếp hàng đâu á đến cá còn có bầy có cặp thế này mà mình đi chỉ có một mình là sáu bi còn những người phải neo đơn em xa xa đây Đành đây đành đây rồi có cái con kìa sống là chết con này chắc chết rồi còn sống không sống cái thả nó ra bắt chết rồi chưa con sống sao được đó con nhảy mà có coi coi con nhảy không ta sẽ bò vào luôn bắn luôn chứ đó đây con này này sát hại nhiều sinh linh quá mình là hóa kiếp thôi đấy thủ duyên là coi có trứng này thủ duyên thiên lý coi có trứng không ừ bỏ đi có gì đâu cá trứng mà thì cá cá lớn thì nó có bầu thì có trứng thôi con mà xưa mày làm cho nó có bầu bây giờ cưới rồi ai không chịu thấy bờm không làm phá cái cưới luôn <laughs> bờ mà nghe đừng có đừng có dần nha mừng đây thanh niên đang ngồi ngáp lên ngáp xuống đó lại mất một con rồi hả ô thanh niên thiệt tình này giờ phóng sinh hơi nhiều nha bi <laughs> thanh niên cứ từ từ phân lưới để kiếm nàng tiên cá còn xa nha mình nãy giờ mới đi được hai chục mét à tay lưới còn dài tích ra đầu kia kìa xa lắm phanh tới mai mới hết đó bi sao trời tám rưỡi rồi mấy giờ chị tám rưỡi yên tâm 9 giờ là phanh xong hả? Này giờ đi mới được chắc rồi, chưa được 20 mét nữa chứ 10 mét Con cá này gai nhiều quá chị ơi Con nào? À con đó con cá rô Cá rô gai nhiều là bình thường Cái gồ tí là sông, sông dài hả? Ừ Con nào có gồ còn sống rồi cá này về chiên giòn là ngon lắm chiên giòn nó đưa cho về đưa giường chiên giòn đó nó mắc vô cái lưới nó mắc vô cái cái vảy nó nó, nó Này giờ 19 phút rồi Mới phân được có 10 mét lưới Kéo cái đầu ra, đừng kéo vậy, kéo cái đầu luôn, luôn qua đầu luôn Căng cái, ờ, cái, nào Đừng để cho mấy bác chuyên thả lưới vô chửi nhé Nghề kém quá Đúng rồi, em là doanh nghiệp dư nha mọi người lần đầu, đây, lần đây là lần đầu bắt cá hai tay Bình thường bắt cá tay à <laughs> Còn không dùng lưới nữa hôm nay vừa bắt cá hai tay vừa dùng lưới mà vẫn để cho cá sống được hay thật bắt cá tay là ra mua cá là xong bà bán cá bà, bà, bà đưa cái bị lấy tay lấy hai tay <laughs> đấy thanh niên bốn con thả mất hai con thiệt tình con đó còn hên đấy rớt rách rách rách rách rách rách bẻ đi bẻ đi Phải đi qua đi qua lát anh phân cho. xong này nó không có cục, cục móc ha. Có móc nước lên đó. Đây. Đó, đứng một xíu sẽ nắng nữa rồi. Ở đây đi này là không lấy nón đồi vào. Ờ à, mày bôi kem chống nắng mà lo gì nữa say nắng thì sống ta nó sống được nhiều quá sống được nhiều đi Pattaya đi Thái Lan đi Siem Reap đi gì đó đi gì kia hoài vài đặt say sóng kéo sao rách lưới đó rất là nhiều rất là nhiều cá còn rất là nhiều này anh thấy nhiều mà này anh phát lại anh thấy nhiều mà đang à, quay mà đấy view cảnh đây dân dân sư phụ lên hồ dầu tiếng bắt cá hai tay cộng với cái lưới xa xa là núi bà đen hôm nay mờ quá không thấy gì hết nếu một ngày nắng đẹp thì sẽ không thấy núi bà đen ơi ồ lưới đẹp lấy ra khỏi cây đi em đẹp trai khoai tô thế mà vẫn bị bồ đá đã hiểu thế nào Thả như anh mày đi đúng không dân quê bắt cá hồ dầu tiếng bắt được tiếng cá nhìn nếu bác bắt em nào hết đấy <laughs> cá thì anh bắt được còn em thì anh thua ừ. rồi bái ghê cá khỏe à cá tươi ha cá quá tươi luôn rồi giờ rồi hay là phóng phóng phóng phóng sinh con này đây mới không vừa tới bắt không được lời phóng này do nó xé tay lưới mình banh luôn à đâu có xé đâu đang tụt ra nè cái anh đâu có điếc đâu bấy nghe là anh thấy liền rách rạc rạc rạc rạc <laughs> trời ơi cá này cá này mọi người giơ cái tay lưới lên coi bi cho con người ta coi cá coi đi kéo thì giật nó lên trời ơi nó kéo vậy luôn rồi kéo lên tay nữa đó nữa trời ơi con cá hai cái rưỡi quay liên hướng dẫn các bắt cá hay lắm bi đang quay luôn đó bi <laughs> đây nha mọi người đầu chui đôi lọt đó phải vuốt vuốt vuốt vậy đó thì mới mới kéo được con cá ra to quá không kéo được lưới này lưới có 3 phân à rồi bao nhiêu đấy thôi chịu khó cho nó rách một ô thôi sao giờ được cho nó rách ô đi xíu là cái ra có nghề không ờ thanh niên có nghề không á à, nhìn thanh niên bắt cá có nghề thật luôn á mọi người đừng có nghỉ đen tối nhé Julia. <laughs> kéo đi, kéo đài đi cho nó rách một ô đi, rách cái bùng á. Cho nó rách một ô đó rồi kéo ra thôi đó. Cá rồi. kéo ra các bạn nha. Hai, mình lại quay lại với bàn bi Kinh nghiệm phân lưới từ tối qua tới giờ thì đã rất là ok Bắt này giờ cũng được tầm hơn ký cá rồi Ôi, con cá to Con này phải uh, à, 0.25 lạng còn điêu rồi ờ, con này cuồng nó cuồng ghế này em để sai hướng em lấy rồi em lấy sai hướng thì nó về đó thì nó mạnh nó mạnh nó mạnh nó quắn cái lưới á không phải cứ đến lấy là đầu xuôi đuôi lọt lúc mình phải biết ờ, đầu lọt thì đuôi xuôi một thanh niên đi học toàn là tiền đi trước này là đồng tiền khôn đây này bắt đầu lên lên lên <laughs> giảng đạo lý đấy <laughs> điện từ của anh Rose không phải cái gì cứ đầu chua đuôi lọt nha mọi người điển hình là con cá này này rút rút rút rút rút đó giờ thì đúng là đầu chua đuôi lọt này giờ lúc này mà đầu đầu chua cái là rách mè luôn tấm lưới <laughs> ok đó còn gì bằng ở ngoài là cái mặt cái nhà này các con Rớt nữa hả? Thiệt tình Rêu ở dưới không? Rêu ở dưới góc đó đây Woohoo! cá đây mọi người thấy không một con ký rưỡi đây cá ký rưỡi đây thanh niên đây bắt cá hai tay còn dùng thêm tay lưới đây ô oh. ký rưỡi một con đấy mọi người ok vâng đây là những con cá cuối cùng của tay lưới bi nha không phóng sinh nhờ bi nãy giờ phóng sinh hơi bị nhiều nha bi hay tuyệt vời đúng rồi đó biết biết nghề rồi đấy sau gần một tiếng ờ, đồng hồ bắt cá thì đi ờ, bắt đầu có nghề rồi đó mai gì qua đi ở về để thành phố về thành phố chụp về đá nước biết đâu uh, sau video này bi lại có nghề yêu sao về khỏi thành phố chụp chọi cho nó nít gì quá về đây kiếm tay lưới rồi ngày ngày ăn cá rồi hả cá, cá sống đấy hả cá sống chúa thì có bên vườn rồi đúng không không cái tôm chỉ nó sẽ lúc đúng không cái vì cái vải của nó dính lại á, thả xuống dưới nước lăng lăng lăng ở dưới nước cho nó bong ra thả xuống dưới nước đi thả cái lưới xuống đó khởi khởi khởi khởi đó ok đi bắt con cuối cùng rồi à, cầm đồ vô để anh phân tay lưới lại đây chốt đơn bằng một em cá siêu mập siêu to và siêu khổng lồ chài lưới còn phải cua mới đi